Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2021, tức ngày 24 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm ngọ, tháng ất mùi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm ngọ hôm nay là giáp tý, canh tý, bính tuất, bính thìn. Con giáp xung tháng ất mùi là kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. 1. Tử vi tuổi tý, Người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vì phải chịu tác động xấu của cục diện tương xung. Bản mệnh cần tránh những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến việc hành động thiếu kiểm soát, đem lại nhiều rắc rối. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới, tuy nhiên bạn chớ nên vội vàng đưa ra quyết định. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Kiếp tài cho thấy bạn là một người hăng hái, nhiệt tình trong mọi việc, Tuy nhiên chứ nên vì vậy mà hành động nông nổi. Nếu muốn nhận được nhiều sự tin tưởng hơn, hãy sửa đổi thật xấu của mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu thay đổi khá thất thường, lúc thì muốn thế này, lúc lại muốn thế khác. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa, đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi làm những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trau chuốt. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, nhân dịp cuối tuần, hãy nghỉ ngơi hợp lý nhé. Hỏa sinh thổ, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận những hướng giải quyết đúng đắn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Ba. Tử vi tuổi dần Tam hợp giúp đỡ, người tuổi dần quyết đoán nên nghĩ gì là, lập tức bắt tay vào làm ngay mà không cần phải để tâm quá nhiều đến ý kiến của người ngoài, song dường như những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, con giáp này cần thay đổi cái tính cả thèm chóng chán, chỉ duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong khoảng thời gian ngắn tiến hành công việc, vì như vậy bạn sẽ khó mà thành công. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau, chính vì vậy mà cả hai đều cảm thấy mình được tôn trọng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí hoặc nhẹ dạ cả tin, tin lầm đối tượng lừa đảo. Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Thương quan cũng đưa ra lời cảnh báo tới những người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, Hôm nay, bạn chớ nên nóng nảy mâu thuẫn với những người quyền cao chức trọng, nếu không dễ gặp phải rắc rối khó giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn. Thiên quan ảnh hưởng, người tuổi thìn dễ vướng rắc rối trốn quan trường. Thậm chí bạn còn mâu thuẫn, xô sát với người khác. Hãy chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp nhiều hơn. Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay, vì thế cần tránh thái độ làm việc chảnh mạng, được chăng hay chớ, nếu không muốn kẻ xấu dễ nhân cơ hội để hạ bệ mình, hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, nếu đang bối rối trước tương lai, chưa tìm ra hướng đi cho mình, bạn có thể chia sẻ với cha mẹ và tham khảo ý kiến của họ. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Công việc của người tuổi tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có sự trợ giúp của tam hội. Thái độ hòa nhã, ham học hỏi giúp bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Con giáp này có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe, người đó sẽ chỉ có bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay bế là ngày xấu, không thích hợp để làm nhiều việc quan trọng. Vì vậy, nếu muốn gặp được nhiều may mắn hơn khi thực hiện công việc thì bạn nên chờ đợi một thời điểm khác giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu của cục diện tự hình. Bạn không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ hành động một cách nông nổi. Điều này có thể mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và nhiều khi chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen vô thưởng vô phạt. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay, nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Bạn có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng nếu biết mở lòng hơn. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nữ kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Khoảng thời gian ở nhà luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn. Chính quan nâng đỡ, bạn gặp nhiều may mắn trên phương diện học tập hoặc sự nghiệp. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đặt ra và cố gắng hết mình vì nó, bạn sẽ đạt được thành công như mong đợi. Bạn có biết mình là con giáp giỏi lãnh đạo trong tương lai? Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi thân tìm được cơ hội thể hiện ưu thế trong các ngành nghệ thuật, nghiên cứu hoặc dịch vụ. Bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, một số người cần mở rộng các mối quan hệ của mình, quan tâm đến thế giới xung quanh hơn là chỉ biết có mình. Tạo quan hệ tốt với mọi người cũng giúp con đường thăng tiến của bạn thuận lợi hơn. Hỏa khắc kim lại cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không qua tốt đẹp. Có thể hai người đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ quý nhân phù trợ, tí, thìn, Tị, 10. Tử vi tuổi dậu Chính ấn nâng đỡ, người tuổi dậu có trách nhiệm trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của nhiều người. Nếu may mắn, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Hãy tiếp tục đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với hiện tại. Hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, cho dù đối phương có tích cực theo đuổi thế nào đi nữa. Giờ tốt trong ngày 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tị. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên quan giáng họa, người tuổi Tuất dễ gặp vướng mắc với những người có chức có quyền. Vì vậy, bạn cần chú ý cách hành xử của mình, nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với những người như vậy nếu không muốn rước họa vào thân. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý đến những kẻ bất ngờ tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cơ hội để hãm hại bạn. Trong thời điểm này, bạn nên giữ vững lập trường và không tin theo lời suối bẩy của bất cứ ai. Hỏa sinh thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn mỗi khi nóng nảy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Thủy khắc hỏa, người tuổi hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại tương tự. Biết vậy nhưng bạn vẫn không tránh khỏi thất vọng hoặc tổn thương. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau,